top 5 tiểu hành tinh lớn nhất được biết đến. Vị trí thứ nhất là Ceres, còn gọi là sao cốc thần hay cốc thần tinh, là hành tinh lùn nhỏ nhất được biết đến trong hệ mặt trời và là hành tinh lùn duy nhất trong vành đai tiểu hành tinh. Hành tinh lùn này được Giuseppe Piazzi phát hiện vào ngày 1 tháng 1 năm 1801 và được đặt tên theo nữ thần Hy Lạp Ceres, nữ thần của cây cỏ, mùa màng và tình mẫu tử. Với đường kính khoảng 950 km, Ceres là vật thể lớn nhất và nặng nhất trong vành đai chính và chiếm 32% tổng khối lượng vành đai chính. Các quan sát gần đây xác định được nó có dạng hình cầu, không giống như hình dạng bất định của các vật thể nhỏ hơn với lực hấp dẫn yếu hơn. Bề mặt của Ceres có thể là một hỗn hợp của băng nước và các khoáng vật hydrat khác nhau như carbonat và sét. Ceres có biểu hiện phân dị thành lõi đá và mantibang có thể có đại dương nước lỏng bên bề mặt của nó. Vị trí thứ hai là Pallas, là một tiểu hành tinh nằm giữa vành đai tiểu hành tinh. Pallas có khối lượng đứng thứ hai sau Ceres trong vành đai này với đường kính 524 km. Tên của tiểu hành tinh này được đặt theo một tên gọi khác của nữ thần Athena trong thần thoại Hy Lạp. Vị trí thứ ba là Vesta, là một trong những tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời với đường kính trung bình khoảng 525 km. Nhà thiên văn học Heinrich Wilhelm Olper lần đầu tiên phát hiện ra nó vào ngày 29 tháng 3 năm 1807 và đặt tên nó theo thần Vesta, vị thần trinh nữ của gia đình, trái tim trong thần thoại La Mã. Vesta là tiểu hành tinh có khối lượng lớn thứ hai sau hành tinh lùn Ceres và chiếm khoảng 9% khối lượng vành đai tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh có khối lượng nhỏ hơn Pallas, có kích thước hơi lớn hơn và do vậy Vesta xếp thứ ba về kích cỡ trong số các tiểu hành tinh. Vesta là khối đá tàn dư còn lại của tiền hành tinh, với cấu trúc phân tầng bên trong. Những thiên thể nguyên thủy của các hành tinh đất đá. Nhiều mảnh vỡ đã bị bắn ra từ Vesta trong các vụ va chạm xảy ra 1 đến 2 tỷ năm trước. Vesta là tiểu hành tinh sáng nhất khi nhìn từ trái đất. Khoảng cách lớn nhất của nó tới mặt trời hơi lớn hơn khoảng cách nhỏ nhất từ Ceres đến mặt trời. Tuy thế, đa số phần quỹ đạo của nó nằm trong quỹ đạo của Ceres Vị trí thứ tư là Hygiea là tiểu hành tinh lớn thứ tư trong hệ mặt trời về thể tích và khối lượng và có thể là hành tinh lùn. Nó nằm trong vành đai tiểu hành tinh với đường kính khoảng 435 km và khối lượng được ước tính là chiếm tới 3% tổng khối lượng của cả vành đai. Hygiea là tiểu hành tinh tối kiểu C với bề mặt chứa carbon lớn nhất. Hygiea được Gasparit phát hiện vào ngày 12 tháng 4 năm 1849 tại Napoli, Ý phát hiện đầu tiên trong 9 tiểu hành tinh. Giám đốc Đài Thiên văn Napoli Kaposi đã đặt tên cho nó là Igia Bobonica, theo tên của vương triều đã trị vì vương quốc Hai Sicilia. Tuy nhiên, vào năm 1852, John Russell Hill đã viết rằng nó thường được gọi là Higia, phần phụ không cần thiết được loại bỏ. Tên gọi này bắt nguồn từ Higia, vị nữ thần Hy Lạp của sức khỏe. Vị trí thứ năm là Davida, là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu C, có bề mặt tối và dường như được cấu tạo bằng vật liệu carbonat. Tiểu hành tinh này do Dugan phát hiện vào ngày 30 tháng 5 năm 1903. Nó được cho là một trong 10 tiểu hành tinh đồ sộ nhất, với đường kính khoảng 270 tới 310 km và gồm khối lượng ước tính bằng 1,5% toàn khối lượng vành đai tiểu hành tinh. Davida là một trong số vài tiểu hành tinh vành đai chính mà hình dạng được xác định bởi việc quan sát bằng thị giác từ dưới đất. Từ năm 2002 tới năm 2007, các nhà thiên văn học ở Đài Thiên văn Cách đã sử dụng kính viễn vọng cách 2 kết hợp với quang học thích ứng để chụp hình Davida. Davida không phải là một hành tinh lùn, có ít nhất hai chỗ lồi lên và ít nhất một mặt dẹt với các độ lệch 15 km từ một ellipsoid thích hợp nhất.